xin chào tất cả các bạn là đi mắt đổ nhưng mà rất đôi nên hôm nay đi đến ở đây đi được Theo Hudi là 696 tốt chưa nhìn thấy miếng Chưa nghe miếng Miếng là không biết, chưa biết Nên hấp dẫn quá Nhưng mà không có tội ăn Nên đi về Ồ, oh, không phải không phải không phải khá dở đừng hấp yang đừng hấp yang hai đồng rồi uhm. ấy đó là trong sốt miếng của nhật bản là trong nhưng mà Việt Nam của miếng là bóng gốc và kiểu Việt Nam là khó uhm, súp này là nhẹ nhàng 絶対でっかいな本เมียนในรัฐนี่เดี๋ยวไปเอ๊ะไปไป ちそうさまでしたもちゃんファンちゃんらむいさんうんただいら Tam sao Ê, miếng ở này rất nghe nhậu nên có thể ăn nhiều bất tương nữa điều một tuần nữa thì món cửa hàng là từ lúc 5 giờ sáng đến lúc 12 giờ trưa món cửa hàng thời gian là rất ngắn nhưng mà khách hàng là rất nhiều là rất nhiều nên mọi người phải đi đến ở đây kiểm tra kiểm tra kiểm tra diễn hàng mỗi người sẽ đi đến đây thì cảm thấy như thế nào số đó nhé tôi muốn biết tạm biệt hẹn gặp lại